Lục xung xuất hiện trong ngày hôm nay cũng là lúc người tuổi Tý thử xem những người mà bạn đang kết nối, giao lưu, họ có thực sự xứng đáng với niềm tin, với những tình cảm mà bạn trao cho họ hay không. Khi tìm ra câu trả lời này, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp, nhất là với mối quan hệ độc hại. Thủy hỏa xung khắc khiến sức khỏe của bạn không được như ý, thậm chí cả những người chăm chỉ tập luyện nhưng khi bạn làm sai cách thì sức khỏe cũng vẫn không được đảm bảo đâu nhé. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng để cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều ngày hôm nay. Hãy sống bản lĩnh và vững vàng hơn, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối, bởi vì những lựa chọn cảm tính không đem lại kết quả như bạn mong đợi. Dành thời gian cân nhắc mọi việc cho kỹ càng nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Con số may mắn là 32, 67, 2. Tử vi tuổi Sửu. Sửu ngọ tương hại nên con giáp tuổi sửu đừng để những cảm xúc cá nhân chen vào giữa cuộc trao đổi giữa bạn và một người nào đó, và rồi gây ra những ấn tượng không tốt cho cả hai phía. Tốt nhất là nên có thái độ khách quan khi chia sẻ về các vấn đề chung giữa hai người, như thế mọi việc mới có thể được giải quyết hiệu quả. Hỏa thổ tương sinh mang tới tin vui về chuyện tình cảm cho bản mệnh, nhất là người độc thân biết mở lòng mình hơn trong thời gian qua thì lúc này dễ tìm được một nửa ứng ý, các cặp đôi có cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong thời gian này. Con giáp tuổi Sửu nên thể hiện cá tính của mình trong công việc khi đang có chính quan nâng đỡ. Thay vì chạy theo số đông, hãy cố gắng làm mọi thứ theo cách của riêng bạn và có một cuộc sống độc lập, thật thoải mái và hạnh phúc theo cách mà bạn mong muốn. Phụ thuộc vào người khác sẽ chỉ khiến bạn mệt mỏi mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tị. Con số may mắn là 03, 08. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp mang tới những thay đổi thực sự sẽ đến trong một mối quan hệ gần gũi, thân thiết nào đó, có thể là chuyện tình cảm đôi lứa chuyển biến rất tích cực. Hãy sẵn sàng để đón nhận chúng cho tương lai tốt đẹp hơn nhé. Sự tự do dường như đến đầy bất ngờ với con giáp tuổi dần trong ngày thực thần ghé thăm, khiến bạn không khỏi ngạc nhiên. Đây chính là lúc để khám phá, trải nghiệm những chân trời trong đời sống của chính bạn. Đừng để đôi chân bạn trở nên bị bó buộc vì bất cứ lý do nào nhé. Mộc hỏa tương sinh mang lại cơ thể khỏe mạnh, sung sức cho bản mệnh khi bạn đã duy trì được thói quen lành mạnh để cải thiện sức khỏe trong thời gian dài. Hôm nay bạn cũng tìm được niềm vui trong việc khám phá một điều mới mẻ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Con số may mắn là 45, 80, 4. Tử vi tuổi mão. Hôm nay, Mão Ngọ Tương Phá nhắc nhở người tuổi Mão nên chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với người mà bạn tìm thấy tiếng nói chung, thay vì những người luôn luôn có lựa chọn khác bạn. Mâu thuẫn có thể nổ ra và khiến cho hai phía mệt mỏi, và bạn đâu muốn điều này phải không? Xuất hiện thường quan nghĩa là đồng hành theo đó là những thách thức. Dù cho cuộc sống gửi đến người tuổi Mão bất cứ thử thách nào, hãy sẵn sàng để trải nghiệm và khám phá. Nhờ thế, thế giới của bạn mới trở nên sinh động và ý nghĩa hơn rất nhiều, thay vì những khoảnh khắc trôi qua buồn tẻ. Nhàm chán, phải không nào? Mộc Hỏa Tương Sinh mang tới góc nhìn cuộc sống mới mẻ cho bản mệnh. Những điều mới mẻ, những nền văn hóa khác biệt sẽ đem lại cho bạn vô vàn cảm hứng ngày hôm nay. Hãy cho mình cơ hội để có thể học hỏi và tiếp thu, cũng nhờ từ đó mà bạn trở nên trưởng thành hơn trong đời sống đấy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. Con số may mắn là 21, 69, 5. Tử vi tuổi thìn. Những gì thiên quan đưa tới có thể khiến người tuổi thìn cảm thấy mệt mỏi và bạn cần biết buông những thứ cần buông ngay lúc này. Bạn hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn. Ngày mai, với đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ biết làm thế nào để hoàn tất mọi công việc. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn cơ hội cải thiện tài chính hiện tại nếu không, cũng là sự lạc quan cần thiết để bạn có thêm động lực để tìm các cơ hội gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày can nhâm, ngày can nhâm không trị bệnh ở thận. Do đó, bạn đừng tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Con số may mắn là 33, 65, 6. Tử vi tuổi Tị. Bạn bè chính là những món quà mà con giáp tuổi Tị tự chọn để tặng cho mình đấy. Vậy thì hãy cho họ thấy trong mắt bạn, họ đáng giá thế nào trong ngày có tam hội che chở nhé. Tình cảm chân thành của bạn sẽ giúp mối quan hệ được chặt chẽ và gần gũi hơn đây. Hỏa khí vượng khuyên bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để cải thiện thể trạng của mình đã nhé. Bạn hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn. Ngày mai, với đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ biết làm thế nào để hoàn tất mọi công việc. Thiên tài nâng đỡ để người tuổi tỵ có cơ hội cải thiện tài chính trong ngày hôm nay. Nếu có thể bạn nên thanh toán hết mọi nợ nần vì khi đó tâm lý được giải tỏa, khả năng kiếm tiến của bạn cũng có cơ hội gia tăng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. Con số may mắn là 12, 54, 7. Tử vi tuổi ngọ. Ngọ ngọ tự hình cho thấy bạn đang tự hành hạ chính mình bằng những suy nghĩ. Sau nhiều ngày vất vả thì đây chính là thời gian để bạn được nghỉ ngơi trọn vẹn, Vậy thì hãy cố gắng để thả lỏng, thư giãn. Bạn xứng đáng với một chút chiều chuộng, yêu thương đấy, đừng khó tính quá với chính mình nhé. Hỏa khí vượng ảnh hưởng tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh khá rõ rệt. Ngày hôm nay khi có thời gian nghỉ dù 15 đến 30 phút thì bạn nên nghỉ ngay để giải tỏa sự mệt mỏi, buồn ngủ của bạn. Buổi tối về nên dành chút thời gian để tập thể dục bằng cách chạy bộ ở nơi nào đó gần nhà bạn nhé. Chính tài hỗ trợ cho kế hoạch tài chính của con giáp tuổi ngọ vào những tháng cuối năm rõ ràng hơn, dễ thực hiện hơn. Có điểm sáng trên lĩnh vực đầu tư, nhất là những lĩnh vực mà bạn đã có nguồn kiến thức đã được tích lũy khá khá từ bao lâu nay. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn. Con số may mắn là 69, 90, 8. Tử vi tuổi mùi. Ngọ mùi hợp nhật nguyệt mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp cho người tuổi mùi, không chỉ người thân trong gia đình biết cảm thông cho nhau mà đời sống của bạn cũng được cải thiện khi tình hình tài chính được đảm bảo. Bản mệnh cũng cảm thấy cuộc sống của mình ổn định hơn. Chính quan nâng đỡ nên có thể nói, hôm nay kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng tốt của người tuổi mùi đã thực hiện được. Và dù đôi khi nó là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì, nhưng bạn cũng sẽ luôn luôn chứng tỏ mình trước mặt mọi người thật tốt. Hôm nay cũng là một cơ hội để bạn khẳng định điều đó, hãy tự tin với vai trò của mình. Thổ, Hỏa tương sinh giúp cho bạn cải thiện tình cảm hiện tại của mình ví dụ như hai bạn đã có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, Tý. Con số may mắn là 25, 89, 9. Tử vi tuổi thân. Tam hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi thân tháo gỡ những vướng mắc chuyện tình cảm hiện tại. Một số hiểu nhầm của hai bạn được hóa giải khi hai người nói thẳng những suy nghĩ của mình hơn là che giấu như trước đây. Cơ hội cho những ai độc thân cải thiện đời sống tình cảm bằng những cuộc hẹn hò thú vị. Những tham vọng hay giấc mơ của con giáp tuổi thân luôn thật thú vị, nhưng giờ đây nhờ thiên ấn mà chúng không chỉ như vậy mà còn hàm chứa rất nhiều những thông tin giá trị, có thể sử dụng trong thực tế. Hãy trải nghiệm và khám phá các thông điệp tiềm thức mách bảo theo cách tích cực nhất mà bạn có thể nhé. Hoặc Kim xung khắc dự báo mục tiêu ban đầu của bạn có thể chưa được thực hiện như mong đợi, nhưng đừng vì thế mà mất đi niềm tin. Hãy vững vàng để sớm quay trở lại với đường đua nhé, bạn sẽ thấy thành công sớm quay trở lại với mình mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Con số may mắn là 42, 66, 10. Tử vi tuổi dậu. Năng lực kết nối của con giáp tuổi dậu với đồng nghiệp trở nên vô cùng mạnh mẽ nhờ chính ấn tương trợ, nhờ đó mà mọi việc hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Có thể nói, lúc này là cơ hội để bạn xây dựng các mối quan hệ mới mẻ, ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình đấy, đừng bỏ lỡ. Kim, hỏa xung khắc cho thấy việc bạn học cách tương tác và ứng phó với những người bướng bỉnh ngày hôm nay một cách thật linh hoạt nhé. Bạn sẽ thấy rằng khi hoàn thành nhiệm vụ này thì mọi thử thách khác đối với bạn chẳng còn khó khăn gì nữa. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 26 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu. Con số may mắn là 08, 43, 11. Tử vi tuổi tuất. Người tuổi tuất đang tự tạo ra nhiều áp lực cho mình quá rồi, nhất là ngày có thiên quan ngăn trở như hôm nay. Chứ nên tự gây thêm mệt mỏi cho mình nữa. Hãy cho bản thân thời gian để làm bất cứ điều gì bạn muốn, bạn đam mê. Thành công đến từ chính những đam mê của bạn chứ không phải ai khác, đúng không nào? Thổ hỏa tương sinh cho thấy có thể ý tưởng được cho là kỳ quặc cuối cùng lại rất hữu ích ngày hôm nay. Hãy áp dụng nó cho khía cạnh thích hợp của đời sống để có một ngày thật hiệu quả và ý nghĩa nhé. Đừng quên rằng đôi khi các ý tưởng rất quan trọng đấy. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, những việc mà bản mệnh nên làm đó là liên quan tới khởi công. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, trốn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân. Con số may mắn là 32, 76, 12. Tử vi tuổi hợi, Tỷ kiến xuất hiện cho thấy những thách thức từ phía con giáp tuổi hợi, hay những ứng xử của bạn, hoặc vấn đề bạn đang vướng mắc có thể gây ra những nỗi buồn. Trong tâm tư của người bạn yêu thương rất nhiều đó có thể là bạn thân, người yêu, chồng trên vợ hay bố trên mẹ. Để cho họ khỏi nghĩ ngợi thì bạn hãy cố gắng để giải quyết mọi việc được sớm nhé. Ngũ hành xung khắc mang tới nỗi buồn khó nói mà bản mệnh không biết chia sẻ cùng ai,